Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại à, kênh của mình Em tên Việt Hotline 0969 71141 Xin chào tất cả mọi người Thì à, buổi chiều hôm nay à, chúc anh chị các bạn có một buổi chiều thật vui vẻ phúc anh chị nhé Thì hôm nay em sẽ giới thiệu anh chị các bạn một con xe Chevrolet Cruze Sản xuất 2016 anh chị Con này hiện tại đang mang biển Sài Gòn anh chị nhé 51F40009 anh chị nhé Con này thì đích thân em mới đi lấy xe về luôn và sơn si còn 95% chị sơn si còn nguyên rin nha máy móc rin hết nội thất đó còn chín khoảng 95% con xe này thì bên em cam kết chị bạn là không có qua một uh, tí dịch vụ nào xe gia đình 100% chị không đâm đụng không ngập nước nha thì sau đây mời anh chị bạn à, cùng em dạo quân một vòng à, xem tổng thể ngoại thất và nội thất của con xe này đó ngoại thất thì nhìn khá đẹp nha sơn si này sơn si màu đen còn nguyên rin hết à, bên em chỉ về mới đến bóng lại thôi đèn bóng lại tút táp cho nó sơ thôi anh chị à, cho nó mới lại đó cùng đèn à, pha phía trước thì đèn bi đèn led đầy đủ hết nha chủ à, trang bị rất là nhiều thứ đồ chơi trên xe anh chị nhé con này là bản full à, trang bị cửa sổ chơi cửa sổ nóc xi nhan gương hệ thống phân ABS đề ta tốt đó đây anh chị là la giang đúc nha à, phân địa 4 bánh hệ thống phân ABS lốp thì còn à, khá dài luôn xi nhan gương con này à, đăng kiểm đến tháng 10 2020 anh chị thì giá em đang rao bán con này là 395 triệu anh chị nhé 395 triệu sản xuất 2016 một cái giá cũng rất hợp lý cho anh chị các bạn nhá cũng rất hợp lý nha tại vì anh chị các bạn cũng đừng so sánh tại sao những con xe như vậy cùng đời mà giá thấp hơn thì em à, nói cho chị các bạn luôn là khi tụi em sâu vào xe giá rẻ thì bên em sẽ bán rẻ nha còn mà nếu mà thu vào à, những cái con xe giá cao hơn thì bán tất nhiên sẽ cao hơn chị đây phần đuôi nó này đó, sơn si thì còn khá mới nha sơn si tầm khoảng 95% con xe này bên em bao rút hồ sơ cho anh em nha với giá 395 triệu bao rút hồ sơ anh em nào mà ở thành phố thì ờ, tiết kiệm được một khoản à, chi phí chuyển biển số chị tầm khoảng 20 triệu nó còn à, anh em ở tỉnh thì bên em bao rút hồ sơ tận tỉnh à, anh em về à, ra biển mới nha tầm khoảng đến 5 đến 6 triệu nữa đây sơn si còn khá mới chị la răng bốn à, bốn bánh thì còn khá là mới luôn không bị chảy xước gì gầm bể con này thì khá chắc chắn rồi 2015 anh chị à, 2016 anh chị nhá đây gầm bể này đó, gầm bể khá chắc nha cảm biến uh, xung quanh xe luôn nó bốn cảm biến cảm biến lùi cùng đèn phía sau thì còn uh, khá sáng anh chị nhá gai khá sáng đây nội thất của nó này đó, nội thất thì à, được bọc da hết rồi anh chị nhé nội thất bọc da hết rồi chân thì à, chân này là chân nỉ anh chị đó chân nỉ uh, rin nhá cửa sổ chơi đây da thì còn khá sạch không có bị chày xước gì anh chị nó nội thất đẹp nhá túp ly túp lô còn khá mới luôn chị đây ly túp lô này đó anh em xem màu sắc khá đẹp về phần phun nhiệt này viên cửa này chủ trước trang bị luôn rồi đây đó. những cái nút à, điều chỉnh chỉnh gương chỉnh kính này vạch còn khá mới chưa bị chảy xước hay là cũ còn tem bảo hành của hãng luôn chị nhé đây bảo hành bảo à, bảo hành bảo dưỡng định kỳ con xe này chạy đúng 84 ngàn đó chị 84 ngàn nha chủ này thì à, bên em thì không, không có tua đồng hồ hay làm gì xe như thế nào tụi em để yên như vậy luôn chủ à, chạy đúng 84 ngàn giữ gìn bảo quản khá tốt luôn đây trang bị à, màn cam lùi à, camera hành trình đầy đủ ghế được bọc da hết rồi về phần máy móc thì à, trang bị như hệ thống data ta tốt này đây mở cốp ở trên này luôn anh chị đó đề ta tốt nha đó, nhấn này thì nó sẽ hoạt động bàn này bàn đủ nha vô lăng tích hợp phím bấm này đó anh em xem nó túp ly này túp lô này rất là mới nha coi như giống như một con xe mới luôn chị đó, không có à, vết chày xước gì đây cụ số này đó. thay vì anh chị bạn bỏ ra một số tiền mua những con xe mới thì à, anh chị bạn có thể lấy những con xe gia đình như vậy đi cũng rất là sướng nha tiết kiệm được một khoản tiền khá là lớn rồi Đó. trang bị đầy đủ tính năng trên xe xe này anh chị bạn à, sẵn về đi thôi không cần phải làm gì Đó, những cái con ốc bản lề anh chị đây ốc bản lề này đang còn nguyên hết nha không có dấu hiệu vặn tháo hay đâm đụng gì Đó, đem xem kỹ nha nó cửa đóng rất là khít khớp và giá thành em đang rao bán con này là 395 triệu ba rút hồ sơ nhé đây đó thì à, đối với những cái dòng này thì bên em có hỗ trợ vay ngân hàng anh chị nhé hỗ trợ vay ngân hàng đây cục à, cánh cửa cục à, nắp cốp này đang rin hết nhá cốp rin hết nhá không có dấu hiệu đâm đụng va quẹt gì những con xe đời cao thì có hỗ trợ vay ngân hàng anh em nhé anh em nào à, ở quân quân khu vực thành phố Hồ Chí Minh cách bán kính 100 cây số thì có thể làm hồ sơ và hỗ trợ vay ngân hàng trả lãi suất theo à, hàng tháng của ngân hàng quy định đó chị đó thì em à, em đang rao bán con này là 395 triệu anh chị nhé 395 triệu mọi thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0969 7141 em tên Việt à, dạ vâng xin chào và hẹn lại